Rút ra được điều gì từ tình huống không may chó nhà cắn nhau? Ờ, con chó Rottweiler có phải là cái con chó dữ hay là không? Và cái cách can là hai con chó đánh nhau như thế nào? À, mọi người cùng xem lại tình huống uh, không may à, hai chó nhà vì uh, cạnh tranh bầy đàn và không quen nhau cho nên là cắn nhau để cạnh tranh con đồ đà và à, cùng với uh, Roger Legovi phân tích lại cái tình huống này không xù lông đầu tiên đấy là phải nói với uh, mọi người uh, đây là cái tình huống mà Gina 2 tuổi mới về sống chung với uh, Hana là em gái cùng mẹ lứa sau và Gina muốn nắm gần Hana cái việc này nó luôn luôn xảy ra à, khi mà hai con chó trưởng thành rồi mới về sống chung với nhau ở cái tình huống này thì à, là mình cho hai à, chị em làm quen với nhau để sống chung với nhau hòa thuận nhưng không may lại xảy ra xô xát cái này nó có một cái sai lầm uh, của mình khi mà nghĩ rằng cái uh, lan can hàng rào bằng sắt kia nó rất là nặng và nó có thể giữ được hai con chó cái hàng rào sắt nó rất là nặng mọi người nhé nhưng mà đấy là một cái sai lầm khi mà nghĩ là nó đủ nặng và cái việc mà con chó nó kéo nhấc được cái hàng rào lên nó làm cho con chó nó kích động hơn khi mà nó đánh nhau thì nếu mà mọi người để ý ấy, là khi mà mình uh, nhờ uh, việc đầu tiên để mình can chúng nó ra là mình nhờ là giữ nguyên cái hàng rào để cho cái hàng rào nó không bị di động bởi vì cái việc mà con chó nó kéo được cái cái cái à, hàng rào này uh, theo khi mà nó di chuyển nó làm cho con chó nó kích động hơn nếu mà hôm nay mà mình buộc vào một cái à, chỗ nào đấy nó cố định thì có thể nó sẽ đã không xảy ra cái việc uh, xô sát này và mọi người uh, hết sức là để ý cái tình huống khi mà mình Cho dùng ra làm hòa cái kiểu thế uh, à? đầu tiên khi mà hai cái con chó nó uh, có cái xu hướng nó hầm hè nhau Gina là hầm hè đầu Cho tiên còn uh, Hana à? là à? rất là thân thiện mọi người có thể xem lại cái tình huống là Hana uh, liếm Gina làm quen khi mà mới đầu cho Gina ra Gina hít cựng ngửi thì Hana liếm làm quen và lông của Hana không hề xù chỉ có lông lưng của Gina xù thôi chính vì vậy là mình đã nẹt Gina vỗ mông một cái và đập vai một cái hoàn toàn là đều dùng tay thôi và cái tình huống thứ hai là cái tình huống mà à, nhiều người nhầm tưởng là Gina quay lại đớp tay của chủ khi mà mình uh, can hai đứa nó đánh nhau lúc đầu thì mọi người xem lại kỹ cái tình huống này thì mọi người sẽ thấy là đây là Gina uh, ờ, cố gắng thoát ra khỏi cái uh, dây buộc cái cái cái dây uh, cổ cột Gina vào hàng rào à, nó kéo về cái hướng ngược lại để cố gắng thoát ra khỏi cái dây cột đấy bởi vì mà mình cột dây là mình tính là hai con chỉ có thể liếm láp nhau chứ không thể cắn nhau được nhưng mà cái dây nó có một cái độ giãn và cái hàng rào nó uh, kéo cái thanh sắt nó cũng có một cái độ cong thành ra là chúng nó vẫn với được đến nhau thì mọi người xem lại cái đoạn mà hai con nó uh, uh, cắn vào mõm nhau và Gina chảy máu thì chính là bởi cái pha va chạm này à, Hana chảy máu chính bởi pha va chạm này tức là Gina cắn vào môi của Hana ban đầu là Hana rất là thân thiện nhưng khi Gina định tấn công thì Hana tiếp chiêu ngay thì ở cái trường hợp này cũng nhiều người nhầm tưởng về con Rottweiler à, mình thấy rất nhiều bình luận ở trong cái video là con Rottweiler à, giống này nó hung dữ quá thì mọi người phải phân biệt uh, cho nó rõ ràng giữa cái việc cái con chó gọi là hung dữ là gì là cái con chó nó tấn công người nó tấn công vô tội vạ thì người ta gọi nó là con chó hung dữ còn trong trường hợp này mọi người có thể thấy là gì cả hai con nó đánh nhau mọi người nhìn nó rất là ghê người luôn nó khủng khiếp nó đánh nhau nhưng mà mình can có con nào nó có ý kiến gì đâu mọi người có thể thấy chẳng con nào có ý kiến gì với ờ, chủ cả mà nó chỉ có ý kiến với nhau thôi và ở đây trong trường hợp này là bởi vì là hai con nó về nó cùng sống một nhà và nó muốn nắn gần nhau à, cái con về sau muốn nắn gần con ở nhà trước tên là Hana ở trước từ bé còn uh, Gina thì 2 tuổi Gina mới về và khi mà mình can xong thì mọi người nhìn lại cái hình ảnh của Hana là Hana à, ngay lập tức Hana quay ra để mà Hana nịnh chủ này Gina vẫn ngồi ở bên cạnh nhá mọi người nhá chỉ là tách chúng nó ra cách xa nhau để đảm bảo chắc chắn chúng nó không với được nhau thôi thì mọi người có thể thấy là cái con Rockefeller nó rất là tình cảm và nó chẳng có một cái vấn đề gì cả à, để mà mọi người gọi nó cái tình huống này là cái con chó nó hung dữ nếu mà con chó nó hung dữ thì làm sao mà nó có cái thái độ kiểu như vậy được Mọi người có thể nhìn Hana Đấy, sau khi xong việc Gina ngồi sát bên cạnh đấy Nhưng mọi người để ý cái lưng của Hana Dù Hana có nhìn Dina à, Có nhìn Gina nhưng Hana không hề có xù lông lưng Tức là không hề đe dọa Chỉ là nhìn để mà đề phòng thôi Đề phòng cái việc là Gina có thể lại chủ động tấn công Hana tiếp chỉ cần con này không xù lông mà đấy là một cái tính cách đặc trưng của con chó rốt con chó Rottweiler chuẩn tính cách là cái con chó Rottweiler mà nó không ngại va chạm nó không hung hăng nó không chủ động tấn công nhưng nó sẵn sàng tiếp chiêu mọi đối tượng tấn công là mọi người phải nhớ một điều như thế là một và cái thứ hai nữa là một cái bài học về cái việc can chó cái việc can chó ở đây à, khi mà hai con chó đã đánh nhau thì mọi người xem kỹ cái tình huống này mọi người sẽ thấy là gì cái việc đầu tiên mình làm khi mà hai con chó nó nhào vào nhau à, bởi vì là đều là hai con chó của nhà cho nên là mình dùng cái dép đây nó là cái dép xốp siêu nhẹ mọi người nhé là mình dơ lên để mà mình dọa chúng nó thôi ở đây là gọi là đánh dọa chứ cái dép xốp mà nó đánh nó không hề đau đánh dọa để cho chúng nó biết là mình rất là quyết liệt với phản đối cái việc mà chúng nó đánh nhau nhưng khi ấy là chúng nó hăng rồi cho nên là cái việc ờ, đập cái dép vào rồi cái dép này nảy ra chả có tác dụng gì cả Ờ, cái cách can đấy là một cái điểm lưu ý là mọi người khi mà can chó nó đánh nhau thì mọi người đừng có làm cho con chó nó đau thêm mọi người có thể dọa khi mà mình là chủ của con chó chúng ta có thể dọa chúng ta có thể quát chúng ta có thể đe nhưng chúng ta không được làm cho con chó nó đau thêm khi nó đánh nhau bởi vì việc làm cho con chó nó đau thêm nó chỉ kích thích con chó càng hăng máu thêm để đánh nhau thêm là mọi người nhớ và cái cách can ở đây là sau khi mà mình không uh, dùng cái cách dọa không được thì uh, mình chuyển sang cái cách thứ hai là uh, kéo cổ để tách nó ra với cái hy vọng là gì cái trường hợp này là uh, chúng nó vừa mới chớm cắn nhau thôi mớm và nó sẽ có lúc cái con chó nó sẽ nhả ra thì cái lúc nhả ra sẽ là cái lúc mà mình sẽ kéo dây Hana để tách hai con ra không với tới nhau được nhưng mà chờ một chút thì cũng kéo cũng không có cái lúc nào cho nó nhả ra cả mà cái đúng cái mọi người để ý video lúc cái lúc mà mình bỏ tay ra thì chúng nó lại là cái lúc mà chúng nó nhả ra à, thì là bị mất mất cái khoảnh khắc đấy chứ nếu khoảnh khắc đấy mà vẫn cầm dây thì sẽ kéo được hai con ra ngay thì uh, sau khi bỏ lỡ cái khoảnh khắc đấy rồi thì nói tiếp về cái việc can hai cái con này thì mình phải nhờ người đứng để giữ cho cái rào sắt nó không di chuyển bởi vì cái rào sắt nó di chuyển nó kích thích hai con chó tức là cái vị trí của chúng nó nó di chuyển được thì làm cho chúng nó hiểu lầm là chúng nó có thể tiến lại gần nhau hơn và nó càng kích thích hai con nó đánh nhau bởi vì chúng nó sẽ hiểu là mình tiến lại được lên cái hàng rào nó di chuyển thì con kia nó cũng tiến lại được lên về phía mình gần mình hơn thì bằng cái cách là để giải quyết dứt khoát vấn đề thì phải đánh nhau để mà nắm được cái thế chủ động ở trong cái cuộc tranh chấp thế cho nên là mình phải nhờ là giữ cái hàng rào để mà cái cái cái, cái vật buộc ấy để nó không bị di chuyển làm cho con chó nó đỡ hàng hơn rồi sau đấy khi hai con chó cắn nhau rồi thì mọi người có thể nhìn là mình sẽ quay ra để mà mình nhìn thật kỹ hai con xem chính xác cái vị trí cắn của nó là con nào cắn con nào đau hơn để làm gì để con nào ở thế chủ động thì mình sẽ phải can con đấy bởi vì ở đây là có một mình mình ôm được chó thôi thì nhìn thấy ở bên uh, Gina là không thể can ở bên Gina được bởi vì là uh, ở đây là Hana đang cắn vào tai Gina Gina thì cắn vào má của Hana nhưng mà tính ra là Hana là cái con mà nắm thế chủ động hơn cho nên là lại quay lại ở phía Hana để gỡ can cái cuộc tranh chấp này thì uh, khi mà mình uh, ôm cái con chó của mình ấy uh, thì mọi người phải để ý là uh, cái tay trái của mình là ngay lập tức là sẽ cầm cái dây cổ của Hana ngay tay phải ôm cổ ôm cổ để cho nó thấy là gì để cho con uh, uh, một là cái con à, Hana nó biết là à đây là chủ đang ôm mình đấy là một và để cho Gina nó biết là à đây là chủ đang giữ nó rồi nếu mà bây giờ mình nhả ra thì chủ sẽ kéo lại bởi vì mình liên tục mình quát không thì chúng nó đều biết là mình phản đối cái việc chúng nó đánh nhau thì khi mà cái tay trái chúng ta cầm vào cái vòng cổ của con chó là chúng ta sẽ kéo rít cái vòng cổ mọi người nhé tay phải đỡ ngực tay trái kéo rít vòng cổ để làm gì kéo rít cái vòng cổ của Hana để cho Hana sẽ khó thở và khi Hana khó thở thì thở bằng mũi không đủ buộc phải thở bằng miệng và cái việc thở bằng miệng ấy nó sẽ uh, để được thở bằng miệng thì Hana sẽ phải nhả chứ Hana không thể cắn tiếp được đấy là mọi người đấy cần là cái cách mà mà mà uh, can chúng nó cho nên là khi mà những cái con chó to của chúng ta mà chúng ta thả nó ra thì chúng ta luôn phải đeo vòng cổ cho nó mọi người nhá chứ không có thả không vòng cổ mọi người mà để ý là các cái con chó của mình khi mà mình dắt ra hồ là mình tháo dây mình sẽ luôn luôn mình để cái vòng cổ ở trên cổ con chó để làm sao nó phát sinh cái gì ấy, thì còn có cái vòng cổ để mình xử lý là mình nói lại về cái việc can uh, ờ, chúng nó khi mà đánh nhau khi mà chúng ta giả sử trong cái trường hợp mà một người can hai con thì cái việc đầu tiên là chúng nó cắn nhau chúng ta sẽ không thể gỡ đâu mà đừng có ai dạy gì mà thò cái tay vào giữa cái khu vực cắn nhau là cái mồm của hai con chó bởi vì con chó nó không chủ động nó tấn công chúng ta nhưng cái việc mà chúng nó lắc chúng nó cắn nhau chúng nó lắc cái răng rồi chúng nó cọ vào tay chúng ta có thể nó cũng làm sứt tay rồi cái sức cắn của con chó nó kinh khủng lắm mọi người mà gặp mọi người xem rồi thì mọi người sẽ hiểu được gặp thực tế mọi người sẽ hiểu được chứ còn trong video nó chỉ thể hiện được một phần nào thôi thì chúng ta sẽ không dùng tay để mà can ở cái vị trí miệng hai con chó mà chúng ta sẽ can ở một bên thôi và trong cái trường hợp một người mà có hai con chó nó xảy ra đánh nhau thì cái việc đầu tiên là chúng ta sẽ phải cố định một con vào kệ nó trong trường hợp nếu hai con đánh nhau chúng ta sẽ vòng dây qua một con và chúng ta sẽ kéo con đấy vào một cái chỗ nào đấy gần nhất và cột chặt cái dây vào cái vị trí đấy để giữ chặt cái con chó đấy để uh, cái con còn lại chúng ta sẽ can ở con còn lại nhé để hai con cái con còn lại nó sẽ biết là con kia nó không thể tiến thêm được nếu mà nó nhả ra thì mỗi con sẽ ở một chỗ và cái việc mà chúng ta thít cái vòng cổ uh, của con chó khi mà chúng ta can ở cái con còn lại là cái con mà chúng ta sẽ ôm ngực nó và chúng ta thít vòng cổ cầm dây thít vòng cổ thì cái việc thít vòng cổ chắc chắn là nó sẽ làm cho con chó nó sẽ khó khăn để hô hấp và chắc chắn nó sẽ nhả ra cái đấy là chắc chắn cho nên nó cần cái vòng cổ là vì như vậy còn nếu mà trường hợp mà không có cái vòng cổ để thít thì mọi người uh, có chỉ là một cái dây thôi chẳng hạn thì chúng ta phải giữ uh, lâu hơn là cái việc là chúng ta có cái vòng à, chúng ta lại à, có một cái điểm lưu ý nữa là gì là khi mà chúng ta uh, can vào ôm con chó để can đấy thì uh, cái tay giữ vòng cổ của chúng ta cũng chính là cái tay mà uh, kể cả cái tay ôm ngực nữa là chúng ta để hạn chế cái việc con chó nó lắc đầu bởi vì con chó nó lắc đầu nó lắc cổ ấy là nó sẽ làm cho cái con chó còn lại đau hơn và nó sẽ kích thích cái việc đánh nhau tiếp chúng ta sẽ phải giữ hai con yên cái đầu của con chó phải được giữ yên để hai con nó không bị đau thêm không một con nào bị đau thêm và không có những âm thanh mang tính chất kích thích như ở trong trường hợp video này chính là cái việc mà cái hàng rào kia nó bị keo lê nó là chính là một cái âm thanh kích thích thì không có âm thanh kích thích và chỉ có những cái tiếng quát giả sử như là không hay là thôi hay là được rồi kiểu như vậy và à, khi mà chúng ta thít cái à, vòng cổ thì chúng ta sẽ chỉ cần thít khoảng tầm 30 giây thôi là con chó nó sẽ nhả ra và chúng ta sẽ kéo rời hai con ra luôn thì một con phải được giữ cố định nha mọi người nhé còn trong cái trường hợp mà mà mà mà một con mà nó đã sợ một con còn lại rồi một con bị cắn đau hơn nó đã sợ một con còn lại rồi thì có thể là chúng ta sẽ chỉ cần thít cổ cái con mà nó tấn công à, cái con mà nó thắng thôi nhưng mọi người phải luôn luôn đề phòng cái trường hợp là à, cái à, con mà nó đang bị thua rồi nhưng mà nó chỉ là bị thua giả vờ thôi mọi người nhá nó có thể quay lại nó sẽ tấn công cái con thắng khi mà cái con thắng nhả ra cho nên là tốt nhất mà nói là chúng ta sẽ phải cố định một con trong trường hợp chúng ta chỉ có một người can chúng ta sẽ phải cố định một con và à, chúng ta à, can ôm một con bằng cách Ờ, thít cổ và đỡ ngực để mà nó nhả ra một cái này chúng ta sẽ kéo nó lùi lại ngay nhìn lại cái tình huống để uh, cùng phân tích uh, và xem cái video quay chậm để mọi người nhìn nhận được nó chính xác cái tình huống này uh, là cái cách can hai con chó đánh nhau như thế nào những cái điều cần lưu ý uh, và có thể là những cái hiểu lầm uh, và cái con chó Rottweiler trong cái trường hợp này nó có phải là con chó giữ hay không thì mọi người lưu ý là không phải nha mọi người nhé ở đây nó không gọi là con chó giữ đâu nó là cái con chó nó cạnh tranh bầy đàn chứ nó không cắn cái con chó bưng quơ ở ngoài đường và nó cũng không có cắn người thì đừng gọi nó là con chó giữ bởi vì như thế nó oan uổng và trong cái trường hợp này ấy, là chỉ có một con cà khịa thôi chứ không phải hai con chỉ có Gina là con cà khịa bởi vì Gina đến sau cũng chính là vì như vậy cho nên mới xảy ra cái uh, việc không may này vì hai con Ờ, về ở cùng một nhà cho nên là bắt buộc mình sẽ phải cho chúng nó làm quen với nhau mình sẽ phải để cho chúng nó làm quen với nhau trước rồi sau đấy thì mới thả chung với nhau được à, và sống trong cùng một nhà nó phải hòa thuận thì mới có thể nuôi chung còn nếu trong trường hợp mà không thể nắn chúng nó hòa thuận được thì khi thả con này sẽ phải nhốt và che mắt con kia che cái chuồng của nó đi và như thế thì nó rất là bất cập khi mà nuôi chung đấy cũng là một cái mà mọi người sẽ rút ra được là khi mà mọi người đang nuôi một con rồi hoặc mọi người muốn bắt hai con nhưng mà có nhiều người lại có cái ý tưởng là bắt hai con trưởng thành thì mọi người phải nhớ một điều là nếu mọi người không có kinh nghiệm à, mọi người đừng có cái suy nghĩ là bắt hai con cho trưởng thành về nếu nó là hai con cho chuẩn giống nhá còn có những con nó lờ đờ lờ đờ ai làm gì làm kệ thì mình không có nói đến nhưng nếu là những cái con chó chuẩn giống thì nó sẽ nắn gần nhau trong cái trường hợp mà hai con nó đã trưởng thành nếu mọi người muốn nuôi hai con thì hãy nuôi từ nhỏ cả hai con hoặc là mọi người sẽ nuôi à, một con từ cho con một con có một con trưởng thành rồi thì sẽ nuôi một con từ cho con để hai con nó sẽ làm quen với nhau từ bé bởi vì là cái con cho to và con cho con thì nó không có đánh nhau bao giờ tức là một con to một con con nó lớn lên cùng nhau nó sẽ không có va chạm nhưng hai con to nó sẽ có va chạm hai con to cùng giới tính mọi người nhé hai con đực hoặc hai con cái chứ còn một con đực hoặc một con cái thì ok mọi người có thể nuôi chung nhưng mà tùy tính cách từng con nhé chứ không phải là là con nào cũng có thể nuôi chung ở đâu có những con cái tính cách với đại ca nó muốn làm đại ca của con đực luôn chứ không phải là là cứ con đực là đại ca của con cái đâu con cái tính cách nó nó muốn làm đại ca con đực thì hai con sẽ xảy ra xô xát và nếu mà chúng ta nuôi cái con chó từ nhỏ thì chúng ta sẽ tránh được cái việc này là trong các quá trình con chó nó lớn lên nó luôn luôn có sự cạnh tranh với nhau thì khi ấy là chúng ta có thể nẹt chúng nó không cho phép chúng nó uh, cạnh tranh quá đà còn chúng nó nô nhau thì thoải mái nhưng chúng ta sẽ khi mà nó có cái dấu hiệu cùn là chúng ta sẽ phải quát ngay cả hai con thì chúng nó lớn lên với nhau uh, chúng nó sẽ dần dần chúng nó sẽ biết kể cả là hai con đực vẫn có thể nuôi được với nhau từ bé nhé mọi người nhé còn cái thì mọi người có thể nhìn những cái con, con chó nhà mình giả sử như là bộ ba Pila, Melsi và Siro thì mọi người sẽ thấy là chúng nó với nhau rất là hòa thuận ở với nhau hòa thuận ăn cùng với nhau để bát sát nhau nhưng bát con nào con ấy ăn bởi vì sao bởi vì là à, tất cả là nó theo cái nguyên tắc là ở với nhau từ bé tức là à, một cái con thành viên thêm vào sau là cái con mà nó Ờ, tham gia vào từ lúc nó còn nhỏ chứ không phải lúc nó to chứ còn bản thân chạy nhà mình có Dina này nhưng mà còn đang chưa dám ghép cho Dina lên ở cùng với lại bốn con này à, bởi vì là Dina ngày bé thì là cũng đều có chơi cùng với nhau cả rồi nhưng cái việc mà ở chung à, sát nhau và thả tự do thì nó là một cái câu chuyện hoàn toàn khác phải có một cái sự đề phòng à, như cái tình huống này thì mọi người có thể nhìn thấy được à, xem lại à, cái video này để mà Ờ, biết cách ờ, can hai cái con chó đánh nhau và ờ, tránh cái sự hiểu lầm về cái việc là cái con chó con Gina nó cắn chủ bởi vì mọi người nhìn thấy cái đầu của nó lắc theo tay mình cho nên là uh, có những người uh, nhắn tin riêng với mình là, là hỏi là uh, có phải là con uh, Gina nó quay ra nó cắn tay anh không may anh có kinh nghiệm cho nên là anh né được đấy là cái đấy là sai lầm mọi người nhá con chó nó không có cắn chủ bao giờ cả đấy là nó kéo cái dây ờ, để nó thoát ra khỏi cái dây ờ, ở, ở ờ, mé bên phải của nó thì nó lắc đầu sang bên trái nó lắc về phía mình thôi chứ mọi người nhìn kỹ lại mọi người sẽ thấy chứ không là oan cho nó còn cái việc là con chó nó có hung dữ hay không thì mọi người cứ nhìn cái thái độ của Hana mọi người sẽ thấy và cái tính cách đặc trưng chuẩn của con Rottweiler là để ai mà nuôi rốt thì chúng ta sẽ biết được là ở những cái tình huống tương tự Ừ, cho nên mọi người có thể hiểu được là tại sao cái tình huống mà gặp con pitbull ở bờ hồ thì mình nói là đấy là một cái tình huống rất là nguy hiểm bởi vì sao bởi vì là mình hiểu các cái tính cách ờ, tính cách của các con chó của mình nó theo kiểu như là Hana này tức là nó không có đi cà khịa nhưng mà nếu mà con nào mà cà khịa nó mà quá đà mà bắt đầu quay ra tấn công thì ngay lập tức nó sẽ đáp trả ngay chứ nó không có e ngại và khi ấy thì nó sẽ xảy ra xô xát đánh nhau ngay là mọi người và đã đánh nhau thì con nào đau mình cũng sót đấy là mọi người phải hiểu là một cái người nuôi chó thì và một cái người yêu chó thì ai cũng vậy nhìn thấy chúng nó đánh nhau là nó sót lắm nhìn nó đánh nhau nhìn trông là nó bùn rùn hết cả người không phải bùn rùn vì sợ mà nó sót ngồi là thừ mặt ra sau khi can chúng nó xong rồi uh, lau uh, cồn rồi uh, xử lý các thứ cho chúng nó xong thì ngồi buồn thậm chí là còn chẳng muốn làm cái gì ngồi uống nước không bởi vì là nó sót chó mọi người ạ chúng nó đau và thêm một cái nữa là mọi người cũng lưu ý là trong cái trường hợp mà mọi người muốn nuôi hai con thì mọi người phải cân nhắc uh, cái tình huống uh, tương tự nó xảy ra à, rồi à, cảm ơn mọi người đã xem các video của Rookblogger à, hy vọng là video hữu ích uh, cho mọi người đang tìm hiểu về giống chó này cũng như là mọi người đang nuôi Rottweiler à, những con chó bản lĩnh những con chó can đảm những con chó không ngại va chạm à, xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video tiếp theo thank you and uh, see you again